em mùi của quảng tía la nha anh em con vội rất là đẹp cánh rất là tốt nha con bổi Con mồi này à, theo Quảng la được 4 năm hơn rồi anh em ạ. Hơn 4 năm gắn bó. Mưa gió rái dầm cùng nhau suốt hơn 4 năm vừa qua. Cánh rất là tốt nha anh em Con bồi này cánh cực kỳ tốt luôn Nào đá nào Ui rồi trượt mất rồi Trượt mất rồi anh em ạ Mắc cảnh chứ, tiếc quá mắc cành mắc cành chắc phải là phải ra dớ lấy sập lên lại được Nào đá lại nào Cánh con này cực kỳ tốt luôn Vừa mới bị sập hụt nha anh em Mà đã lao xuống đánh lại rồi Siêu gấu Cánh thì Quá là tuyệt vời luôn rồi nào đá lại nào con này thì chắc là không thoát nữa đâu cánh ruồi rất là tốt nha anh em nào đá nào đánh nó đề phòng quá màu đẹp sáng to dài đòn Không, đói không? cánh cực tốt luôn nha anh em mồi chán mất rồi xong lần này thì hết sống nha anh em một con bội cực kỳ à, gấu đá về đội của Quảng Tia La ngày à, 29 tháng 4 2017